Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đi khảo sát một ngôi nhà ở chỗ Ngọc Thụy Long Biên. À, đây là một ngôi nhà đang trong quá trình hoàn thiện. Tất cả ở đây, tất cả thiết bị này sắp sẽ lắp thiết bị thông minh. Ở đây thì mình sẽ bố trí một cái cả bên tách cửa và lắp rèm, rèm tự động. Đây là gia chủ này thì uh, khi họ nhận bàn giao nhà họ mới thông báo cho mình để chuyển sang lắp điện thông minh chính vì thế thì ở đây ờ, sẽ có những cái vị trí mà sẽ lắp cái loại ổ cắm công tắc mà loại vừa ổ vừa công tắc như này những vị trí như này thì ờ, sẽ phải hy sinh một cái ổ cắm này để chuyển sang toàn bộ là công tắc thông minh thôi và đây ở chỗ phần đèn cầu thang này thì mình sẽ làm cái cảm biến Gawasan khi bước lên cầu thang thì tự động là cái đèn sẽ bật sáng còn tất cả các vị trí công tắc như này sẽ được thay thế bằng cái công tắc thông minh điều khiển từ xa kết nối qua app và sẽ sử dụng hãng của Lumi Hãy subscribe và đây vào đây di động một và đây mình sẽ di chuyển lên trên tầng hai chơi đi nhờ góc trắng tôi lâu tiền tôi góc cuối tuần cũng xong là chuyện nào mà anh đây vị trí là trên tầng hai này có hai căn đi được ở trên tầng hai ở đây thì sẽ có cái vị trí của từ công tác là nhà vệ sinh bình nóng lạnh và các thiết bị điều khiển trên tầng 2 này sẽ có điều hòa này ở đây sẽ mình sẽ có một cái điều khiển hồng ngoại kết nối điều hòa và TV đây sẽ là cái cửa và đây mình sẽ lắp vào cái cảm biến tách cửa cảm biến tách cửa nó sẽ bao gồm luôn cả nhiệt độ và nhiệt độ và độ ẩm để gia chủ có thể hoàn toàn yên tâm mỗi khi mà chúng ta di chuyển chúng ta đi vắng không có nhà thì khi ờ, có xảy ra sự cố gì cửa kẻ ra đột nhập thì sẽ lập tức báo động của cái điện thoại chúng ta với không gian nhà này thì mình à, còn đây vị trí từ tầng 3 trở lên thì nó cũng rất giống như ờ, tầng dưới thôi và cái thời gian thích hợp nhất để triển khai điện thông minh đó là khi bắt đầu chúng ta hoàn thành bản vẽ điện và điện thông minh chúng ta sẽ kết hợp với nhau để mà triển khai làm ngay từ đầu lên bản vẽ thiết kế thì nó sẽ rất là ok luôn rất là thích hợp quý vị nào mà có nhu cầu lắp các thiết bị nhà thông minh thì vui lòng liên hệ mình trước từ khi chúng ta bắt đầu xây dựng thì chúng ta phải lên cả phần điện phần nước trong đó thì phần điện thông minh và ngoài ra thì có thể làm cả điện mặt trời nữa tất cả cái đấy chúng ta làm ngay từ đầu để nó một cái thống nhất vị trí đây vị trí trên tầng 3 rất giống tầng 2 vị trí các tầng rất giống nhau Thank you. ở đây có thể làm chúng ta sẽ làm một cái cảm biến khi cửa mở ra thì đèn rất sáng Đây, chúng ta tiếp tục liên tục ba và bốn khá giống như các tầng dưới đây tiếp tục lên trên tầng cao nhất rồi trên này thì gia chủ sẽ làm điện mặt trời và đây hôm nay mình đi khảo sát phần trên này thiết kế làm điện mặt trời nhé